nếu mà cái việc quan hệ trước hôn nhân này nó gây ra hậu quả như thế nào và sau này mình có thể chịu cái nghiệp như thế nào không ạ thầy? Bạn Xuân ở Bắc Giang có đưa một câu hỏi cũng là vấn vấn nạn bây giờ <laughs> là yêu nhau thì có nên có quan hệ trước hôn nhân hay không? Dạ. Và hậu quả cái nghiệp nếu mà xảy ra cái chuyện quan hệ trước hôn nhân à, thì thế nào? À cái này cũng là một vấn đề trên mạng xã hội thì sư phụ cũng có thấy là một số các quan điểm bây giờ họ thì cũng rất là thoáng ờ, khi mà xã hội chúng ta hội nhập với văn hóa thế giới nhất là cái lối sống phương tây về thì ờ, phương người phương tây người ta khá là thoải mái buông thả trong cái chuyện tình dục nhưng người á đông chúng ta từ xưa đến nay rất là giữ gìn cái chuyện này và người phương tây bây giờ người ta cũng đã thấy cái nguy hiểm của cái việc sống buông thả trong tình dục nói quan hệ trước hôn nhân hay sau hôn nhân tức là nói quan hệ về tình dục thì nói làm sao quan điểm của nhà phật ấy, thì các con nên giữ gìn vẫn là phải giữ gìn nghe không? cái gì cũng thế đã biết bao nhiêu ờ, câu chuyện đổ vỡ đấy cái câu chuyện lúc nãy sư phụ kể cô giáo viên đến bạch với sư phụ để xin phá thai hay không đấy chưa cưới mà đã quan hệ rồi bây giờ là có thai thì anh bỏ anh chạy mất gọi điện không nghe nữa chuồn mất tâm luôn các con thấy và cái hậu quả người phụ nữ đều gánh chịu hết tất cả người phụ nữ các con đều gánh chịu hết thế cho nên sư phụ vẫn khuyên các con dù cái lời khuyên này nó gọi là cũ rồi các con vẫn nên giữ gìn là tốt nhất nhé chẳng nên quan hệ trước hôn nhân Đó. không nên à. thế còn ấy, các con mà mà đã xảy ra cái chuyện quan hệ trước hôn nhân người ta gọi ăn cơm trước kẻng rồi vào cái việc nó đã rồi thì làm sao bây giờ nhà đương nhiên các con biết cái gì nó cũng có nhân và có quả của nó đấy nhé không có cái gì có nhân mà không có quả. Nghe không? Đó, thế thì các con biết cái quả khi mà các con thật sự xảy ra cái chuyện này rồi thì nó vẫn là không tốt nhiều cho cái, cái kết sau này. Đó. Thực sự như vậy. Đó. Người ta thường dành mọi cái cho cái đêm tân hôn, nghe không? thường là như thế. Bây giờ cái thời đại giờ các con có thể học về giới, về quan hệ tình dục các con có thể học và để biết cái chuyện đó về giới tính, về nam nữ các con biết. Nhưng mà cái trao gửi cho nhau, cái dành cho cái đêm tân hôn vẫn là quý nhất. Và nếu người vợ con đêm tân hôn các con biết cũng không phải là mới mẻ gì, nó có ý nghĩa gì nữa đâu, nghe không? Nó khác. Đó. Cho nên thực sự các cụ nhà ta ngày xưa tuy gọi là người cổ hủ nhưng mà thực sự các cụ muốn chúng ta đạt được hạnh phúc thật sự nó trọn vẹn các con ạ bao giờ nó cũng thế nó thật sự là trọn vẹn đó. các con nhớ như thế và cái bánh sinh nhật các con đó, cũng bao giờ phải thổi nến xong rồi mới mới chia bánh mới ăn và chưa thổi nến chưa gì đã sới ra ăn rồi thì mình không thấy ngon nữa và bao giờ nó cũng có thời điểm các con ạ cho nên nhà phật thì không tán thành quan điểm là quan hệ trước hôn nhân mặc dù trên mạng xã hội giờ cũng có một số các vị đưa ra quan hệ chôn nhân và thử xem thế nào cái chuyện đó nó không tốt thôi cái đó nó không hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam và thật sự là nó thật sự không tốt cho kể cả tâm lý cho đến hạnh phúc của gia đình sau này vẫn bị ảnh hưởng đó, vẫn bị ảnh hưởng các con ạ và nó nhiều chuyện xảy ra do cái chuyện đó lắm nhé thì cái này nó cũng có nhân và có quả và đặc biệt nhất lo nhất là cái chuyện mà mà các chàng trai xong rồi là chạy chạy trốn và ờ, hậu quả cô gái phải chịu nào thai phá thai hay là phải nuôi con một mình mẹ đơn thân rất là khổ chuyện này đã xảy ra nó hệ lụy lắm con ạ à. thế mà các con biết không các chàng trai nhớ rằng mình để một đứa con bỏ rơi các con sau này rất khổ tâm khổ tâm lắm đấy không biết nó sống thế nào nghe không? rất là khổ các con đừng nghĩ mình chỉ là quan hệ không đâu hay chỉ là cái vấn đề sinh lý đâu cái đó là đi liền với hậu quả có thể mình có con có con rồi một đứa con của các con lang thang chân trời góc bể nào không biết nó sống ra sao con thấy có khổ không sau này các con có xây dựng gia đình các con vẫn thấy áy náy vẫn không biết là cái đứa con đấy nó thế nào nó oán trách người cha chứ và các con đều chịu hậu quả hết nha những người cha như thế sau này đều có những cái hậu quả không tốt kết quả không tốt và chắc chắn là có nghiệp báo các chắc chắn cảnh báo cho nên thầy khuyên các con nên chín chắn và không nên chạy theo thời đại bây giờ sống buông thả quan hệ trước hôn nhân cái đó không tốt không lợi ích gì cả các con nên giữ gìn